ba bước chọn cổ phiếu ba bước chọn vào VN30 nó sẽ được chọn sao à, có ba cái bước tiêu chuẩn mà cái host họ công bố trong việc chọn cổ phiếu đạt chất lượng trong cái rổ VN30 Ok, xin chào bạn Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về VN30 Bí mật mà bạn chưa biết nó có thay thế được cho VN Index hay không Ok, thì ờ, đầu tiên video này nó sẽ không dễ xem đâu nha Uh, VN30 nó là một cái chỉ số của thị trường chứng khoán và nó chủ yếu được sử dụng mà bây giờ cái chứng khoán phái sinh á nó sử dụng chủ yếu là xoay quanh VN30 và đây là một cái chỉ số thống kê để phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu và nó hình thành như thế nào tại sao lại sử dụng rồi nó có thay được cho VN Index không rồi cách tính của nó như thế nào tất cả sẽ được giải đáp ở trong video này ha và nó được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo một cái phương pháp tính nhất định Ok, đầu tiên bây giờ mình sẽ đi vào chỉ số VN30 là gì? Nó là cái bộ chỉ số, nó là cái chỉ số đầu tiên trong cái bộ chỉ số HOU Index và được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngày 6 tháng 2 năm 2012. Nó cách tính toán của nó tương tự như cách tính của bộ chỉ số HOU Index và cái VN30 á, à, là đảm bảo nó là cái blue chip của thị trường tức là cái những cái những cái cổ phiếu hàng đầu về giá trị vốn hóa và thanh khoản và bên cạnh những cái điều kiện lọc chung á, thì tất cả những cổ phiếu mà bị cảnh báo đều không được tham gia vào bộ chỉ số VN30 ok và tiếp theo nữa là năm từ top 50 cổ phiếu hàng đầu về giá trị và vốn hóa á, thì người ta sẽ chọn ra 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất để đưa vào rổ VN30 VN30 được xây dựng với cái mục tiêu là để sử dụng cho những cái để làm tài sản để sử dụng cho mấy cái như kiểu là ETF, phái sinh rồi mấy cái tương lai sẽ xuất hiện nó là cái gọi là cái sản phẩm để sử dụng đó ok hả? rồi tiếp theo bây giờ VN30 người ta tính sao vậy người ta tính sao mình mình thấy cứ nói tối ngày nói VN30 VN30 mà mình không biết VN30 nó tính dựa trên ba cái tiêu chí chính hả? Số 1 là giá trị vốn hóa, thứ hai là tỷ lệ free load. Đừng lo nếu bạn không hiểu free load là cái gì lát nữa bạn sẽ giải thích. Thứ ba là giá trị giao dịch ha, giá trị vốn hóa, free load và giá trị giao dịch. Thì đầu tiên bao gồm 30 cổ phiếu của các công ty trên sàn HOSE có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất. Nó chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và khoảng 60% giá trị giao dịch toàn thị trường. Ha, nó rất là lớn luôn á chứ không phải đùa đâu. Và cái chỉ số VN30 này được tính toán một phút một lần một phút một lần còn cái gọi là cái những cái cổ phiếu những cái cổ phiếu thì được xem xét định kỳ 6 tháng một lần vào tháng 7 và tháng riêng hàng năm ok tỷ trọng mà uh, các phần trong đó tức là tỷ trọng của VN30 á, là không có cổ phiếu nào chiếm quá 10% ok không có cổ phiếu nào chiếm lớn hơn 10% và nó được tính toán dựa trên một cái phương pháp gọi là giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng ha thôi ờ, nói chung không hiểu cái đó không sao đâu bỏ qua đi cái đó không quan trọng ok rồi cái index á, nó được tính bằng cách là giá trị vốn hóa thị trường hiện tại chia cho giá trị vốn hóa thị trường cơ sở cơ sở là ban đầu còn hiện tại là thời điểm hiện tại ok bây giờ nói anh nghe này free lot nè free lot nó là tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nghe kỹ nhá free lot là tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu mà nó sẽ được điều chỉnh 6 tháng một lần và cái lúc mà điều chỉnh lại nó là lúc mà xem xét lại các chỉ số luôn á ha à. rồi công thức tính free float như sau tức là nó sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trừ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng xong rồi tất cả chia cho khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bạn sẽ nhìn thấy cái công thức này trên màn hình ha khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trừ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng rồi tất cả chia cho khối lượng cổ phiếu đang lưu hành ok rồi, vậy cái giá mà để tính toán cái chỉ số này thì người ta lấy làm sao? Đúng không? Mình sẽ thắc mắc của người ta tính toán một phút một lần vậy cái cách người ta lấy cách tính như thế nào? Thì đối với chỉ số trong ngày á, giá để tính toán là giá khớp gần nhất của cái rổ cổ phiếu của cái VN30 đó đó. Tính đến cái thời điểm chỉ số được tính và nếu mà không có giá khớp lệnh thì nó sẽ lấy cái giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu đó hoặc là giá đóng cửa điều chỉnh đối với những cổ phiếu mà xảy ra cái hiện tượng như là chia tách cổ phiếu các thứ Ok, còn tới cuối ngày giữa phiên khác cuối phiên khác nha tới cuối ngày thì sao tới cuối ngày thì giá để tính toán là giá đóng cửa ngày giao dịch của cổ phiếu tức là giá đóng cửa ngày hôm đó đó nếu mà nó không khớp lại nó không có gì hết thì nó sẽ lấy giá gần nhất hoặc lấy cái giá điều chỉnh của cái cổ phiếu doanh nghiệp đó ok rồi bây giờ tới phần vui này à, ba à, bước chọn cổ phiếu ba bước chọn vào vn 30 nó sẽ được chọn làm sao Ờ, có ba cái bước tiêu chuẩn mà cái host họ công bố trong việc chọn cổ phiếu đạt chất lượng trong cái rổ VN30 một là sàng lọc giá trị vốn hóa tức là tập hợp các cổ phiếu mà thỏa mãn điều kiện là phải sắp xếp theo thứ tự giảm dần giá trị vốn hóa bình quân trong 6 tháng chưa điều chỉnh chưa điều chỉnh cái free lot tức là nó sắp xếp từ lớn tới nhỏ và nó lấy những hàng lớn nhất đầu tiên trong 50 cái cổ phiếu mà có giá trị vốn hóa cao nhất đó, từ trên xuống sẽ chọn và chọn 30 thằng trong đó bước số 2 bước số 2 trong 50 thằng đó mình mới người ta mới dùng sàng lọc về free float tức là các em mà cổ phiếu điều chỉnh á đâu ở, trên có gọi nó là cái gì cổ tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng bước thứ hai là họ sàng lọc dựa trên cái free float tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng những cái cổ phiếu nào mà tỷ lệ free float này nhỏ hơn hoặc bằng 5% là bị loại chốc nữa bạn sẽ hiểu tại sao nó bị loại và bước số 3 là sàng lọc về thanh khoản sàng nào thanh khoản thanh khoản cao ưu tiên những hàng có thanh khoản cao ha à, sau hai bước tập hợp cổ phiếu còn lại thì sắp xếp thứ tự giảm dần và lúc đó giá trị giao dịch nó bắt đầu xem thanh khoản là giao dịch trong 6 tháng gần nhất là những cái hàng nào lớn nó sẽ lấy vào ok bây giờ nãy bạn có nghe tới cái đoạn mà tự nhiên của cái gì làm tròn free lot 5 phần trăm tại sao lại như vậy tại vì nhá cái tỷ lệ mà free lot đó là cập nhật 6 tháng một lần đúng không mà mỗi lần á lại bây giờ người ta để hạn chế những cái thay đổi nhỏ không cần thiết nó làm bất ổn đi nên ra người ta đưa về là làm tròn là năm phần trăm để nó phòng ngừa tất cả những cái biến động bất thường này nọ hết. đơn giản vậy thôi ok bây giờ thông tin công bố như thế nào thông tin công bố thì dễ rồi mình à, xem các cái thay đổi về chỉ số sẽ được công bố trên website là hsx vn và công bố ít nhất một tuần trước khi áp dụng, dụng chỉ số mới à rồi tiếp bây giờ cái này mới là cái quan trọng nhất của cái video này VN30 tác động đến giao dịch như thế nào cái này mới là cái thú vị này VN30 tác động giao dịch như thế nào sự ra đời VN30 nó là góp phần gọi là gọi là bổ sung thêm thông tin cho mọi người và đồng thời thêm một cái chỉ số nữa để mà mình dựa vào đó mình xem xét cơ hội đầu tư các thể loại và cũng đồng thời dùng để mà ra những cái sản phẩm khác của thị trường tài chính như là ETF nè, quỹ đầu tư chỉ số nè và các thể loại khác. À, 31 mình sẽ có biết đâu mình sẽ có quyền chọn có các thể loại khác. Đó. Nó ngoài ra nó còn được là gì nữa? Ừ, cơ bản là nó bây giờ câu hỏi tiếp theo bạn cần phải đặt ra là, là tại sao phải xây dựng VN30 trong khi đã có VN Index đúng không? mới đầu mình ủa sao cái gì vn 30 vn index rồi cái gì lại còn h index gì tùm lum la ok bây giờ bây giờ đã có vn index tại sao có vn 30 nữa cho nó phức tạp vậy cái cái khác biệt là nó là gì ha à, bây giờ bây giờ đầu tiên mình phân tích một tí về cái vn index vn index nó được xây dựng khi mà thị trường chứng khoán đi vào hoạt động năm 2000 và cái chỉ số vn index đó, nó bao gồm tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn house và cái nó đã từng là cái chỉ số phản ánh diễn biến của thị trường chứng khoán nhưng mà nhưng mà nó đang bộc lộ rất là nhiều hạn chế là nó tính toán dựa trên vốn hóa thị trường nãy bạn thấy là vốn hóa hiện tại chia cho vốn hóa thị trường cơ sở cơ bản ban đầu á mà nó chưa tính đến cái lượng cổ phiếu thực sự tự do chuyển nhượng cái lượng cổ phiếu mà mua bán toán loạn bên ngoài à, và với cái sự phát triển của nhu cầu càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn thì người ta mới thêm cái tính thêm cái VN30 để nó loại bỏ những cái đây này VN30 là giải pháp dung hòa cấp thiết của thị trường phản ánh chính xác biến động giá cả mà loại bỏ đi những cái những cái gì đó những cái biến động mà theo kiểu gọi là giao dịch nội bộ các thể loại đó là nó sẽ loại đi những cái đó vậy VN30 có thay thế được VN Index hay không các chỉ số nó chỉ số khác nhau nó phục vụ cho những nhu cầu khác nhau VN30 cũng chỉ là một cái chỉ số khác thôi nó cũng là chỉ số giá trị là nó thuộc cái bộ HOU Index và có thể là sẽ mấy nữa mình sẽ thấy nhiều cái chỉ số khác nữa à, ok bây giờ ưu nhược điểm của VN Index mà VN30 khắc phục được là gì à, cái này mới thú vị này VN30 khắc phục những nhược điểm của VN Index như sau giá trị vốn hóa của 30 được tính trên số lượng cổ phiếu thực sự tự do lưu hành trên thị trường và không những và nó loại trừ những cổ phiếu mà bị hạn chế chuyển nhượng này những cổ phiếu mà ít có khả năng giao dịch là cổ đông thuộc hội đồng quản trị rồi các thể loại tức là những cái cổ đông nhà nước nắm giữ cổ đông chiến lược á tức là nó loại đi những cái giao dịch mà dễ bị ảnh hưởng những cái giao dịch như kiểu những cái người trong hội đồng quản trị người cổ đông chiến lược người ta mua bán lớn một cái là nó ảnh hưởng liền thì đây cái VN30 nó không bị ảnh hưởng cái chuyện đó và nó hạn chế sự ảnh hưởng bằng cách là mỗi một cái ba chục cổ phiếu đó không cổ phiếu nào vượt quá 10% tức là không có cách nào mà sẽ tác động nổi trội lên cái chỉ số VN30 này được hết á mỗi cái cái nào nó cũng nó cũng có tỷ lệ C6 C6 không cái nào vượt quá 10% à và nó còn là chọn ra những cái cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất nên gọi là giá nó phản ánh sát nhất với cái thị trường hiện tại với cái chuyển động của thị trường gọi là tại vì á trong cái rổ đó là những cái cổ phiếu mà tích cực giao dịch nhất gọi là được thị trường đang quan tâm nhiều nhất nó phản ánh tốt nhất cái mối quan hệ cung cầu cổ phiếu đang diễn ra tức là mình cứ nhìn vào vn 30 tăng giảm bao nhiêu là mình biết cung cầu nó đang diễn biến như thế nào ok và vì vậy á, nó sẽ loại đi những cái tức là người ta không bỏ vào những cổ phiếu giao dịch kém vì thế mình luôn có cái nhìn sát nhất về thị trường đó là ETF rồi à, ngày đáo hạn hợp đồng tương lai rồi cái gì mà nâng hạng thị trường MSCI gì đó vậy mình biết nó để làm gì rồi cách mình sử dụng nó rồi những cái đặc điểm của nó là gì ha hôm nay sẽ là một video cực kỳ thú vị ok rồi bắt đầu nào thì uh, bạn có thể bạn đã từng nghe tới cái gì ngày ETF review lại à, cái gì đó review lại cổ phiếu rồi ngày họ bán cổ phiếu ra rồi này nọ rồi cái gì mà cứ mỗi lần có cái cổ phiếu được đưa vào quỹ ETF rồi có cổ phiếu bị loại ra rồi những cổ phiếu thỉnh thoảng nó sẽ ăn sao ăn nó sẽ tăng giá khi mà nó được đưa vào còn những cổ phiếu khi mà nó bị loại ra thì nó lại ờ, nó lại không có được ờ, nó nó không có được tăng giá mà nó bị giảm giá vậy ETF là gì quỹ ETF nó gọi là exchange trade fund là một cái hình thức quỹ đầu tư thụ động và nó mô phỏng theo một chỉ số cụ thể nhà cái chỗ này quan trọng nha nó mô phỏng theo một chỉ số cụ thể và cái danh mục của quỹ ETF á, nó sẽ gồm một rổ chứng khoán cơ cấu như cái chỉ số mà cái quỹ đó mô phỏng ví dụ nếu quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Index thì nó sẽ có cái danh mục cổ phiếu như cái danh mục cổ phiếu mà người ta dùng để người ta tính ra chỉ số VN Index và nếu mà nó quỹ đó nó mô phỏng chỉ số VN30 thì nó sẽ có cái danh mục cổ phiếu y hệt như danh mục cổ phiếu VN30 ok à, thì hiện nay á ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì có rất là nhiều quỹ ETF nhưng mà chỉ có 3 quỹ nội và gì ba quỹ ngoại và hai quỹ nội là có cái danh mục đầu tư tương đối lớn và có sức ảnh hưởng tới thị trường ha thì ok bây giờ bạn sẽ nhìn thấy cái hình này đó cái hình nó đang hiện lên đầu tiên là quỹ ETF ngoại thì nó là cái quỹ đầu tiên của Van Vector Việt Nam thì quỹ này á, nó tầm khoảng 430 triệu 430,4 triệu đô và phần trăm cổ phiếu Việt Nam ở trong cái quỹ này nó rớt vào khoảng 73 phần trăm và nó mô phỏng cái hai chỉ số HOU cộng ờ, HNX sàn Hồ Chí Minh cộng sàn Hà Nội đó tiếp theo ở dưới là một cái quỹ khác FTSE thì nó ít tiền hơn nó rơi vào khoảng 238 triệu và nó mô phỏng chỉ host thôi đó bạn nhớ cái trên đó tức là khi mà nó mô phỏng cả hâu cả HNX thì cái danh mục cổ phiếu của nó sẽ chứa rất nhiều cổ phiếu của cả hai cái kiểu chỉ số đó còn như cái bên dưới này thì chỉ nó chỉ cho một giữ một cái kiểu uh, của cái sàn hâu thôi rồi tiếp tới cái iShare MSCI for Fortuner 100 này thì nó rớt vào khoảng 761 triệu lát nữa Hoàng sẽ chia sẻ bạn cái MSCI nó rất là thú vị ha đó và nó mô phỏng Fortiner Market là cái gì thị trường bèo nhất đó. thì trong lớp bạn sẽ được biết ở dưới Việt Nam mình gọi là thị trường bèo nhất rồi quỹ ETF nội thì có quỹ um, của VFN này thì rớt vào khoảng 5.394 tỷ và mô phỏng theo VN30 rồi còn một quỹ của SSI rớt vào 142 tỷ đó 142 tỷ và mô phỏng VNX 50 của SSI luôn rồi bây giờ cái thú vị nè bây giờ tới cái thú vị nè cái thú vị là cái lịch review uh, của mấy cái quỹ ETF á, nó như sau cái quỹ mà Vanex á, thì nó review tuần thứ ba của tháng 3 6 9 và 12 nhớ nhá tuần thứ ba của tháng 3 6 9 và 12 tại sao lại nói những cái này tại vì lát nữa nó sẽ có một cái rất là buồn cười là mỗi lần cái quỹ này review là những cái ngày đó là nó có vấn đề những ngày đó thị trường nó có vấn đề ha bây giờ bạn cứ nốt lại cái ngày ví dụ như quỹ của Vanex đó là tuần thứ ba tháng 3 6 9 12 tức là cách 3 tháng 3 tháng 1 đó rồi ờ, có FTSE thì nó review vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng 3 6 9 12 trong hai tuần đó rồi ờ, quỹ ISE iShare thì nó review tuần cuối tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 ok rồi còn VFM VN30 thì nó review tuần thứ ba của tháng 1 và tháng 7 thôi à, mỗi khi cái ETF review á, nó ảnh hưởng rất là nhiều hồi trước nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chứng khoán Việt Nam từ năm 2016 trở về trước á, lúc mà cái vốn hóa của chứng khoán của mình còn ít á, thì à, <clears throat> lúc đó có khoảng nghìn tỷ là bằng 1 phần 8 hiện tại bây giờ là khoảng 8 ngàn lúc đó mà mỗi lần ETF nó mua bán nó trao đổi đặc biệt là mấy cái quỹ ngoại tại vì mấy quỹ ngoại vốn nó mạnh mà nó gây ra những cái nhịp điều chỉnh cực kỳ lớn và thường lúc đó những cái cổ phiếu mà bán ra một cái là thị trường là không mua được là nó bị sàn không à nó bị sàn luôn đó như bây giờ này bạn nhìn thấy cái hình nó hiện lên không lúc mà những cái vòng tròn đỏ là những cái đợt mà nó review đó đàn nó mỗi lần đàn nó review là thấy không nó review một phát là cắm đầu xuống hết đó nhưng mà cái gì NAV net asset value của mấy cái quỹ ETF thời điểm hiện tại á, nó không có gọi là quá lớn so với thị trường của mình bây giờ nữa là nó rất thị trường của mình bây giờ nó hơn 8 ngàn tỷ rồi thì những cái đó nó cũng không phải là quá lớn nữa nên những cái gọi là review ETF rồi nó mua vào nó bán ra bây giờ thì nó không bị ảnh hưởng quá nhiều nữa à, ừ, bạn có thể đấy như gần đây là Vic nè hay là Masan hay là HBC bị bán ra rất là mạnh nhưng mà nó cũng không có thay đổi quá nhiều về làm cho thị trường gọi là sàn hay gì cả ok <clears throat> rồi thì à, bây giờ tiếp tới một cái thú vị nữa tức là hay được nhận được cái câu hỏi là của cái ngày đáo hạn hợp đồng tương lai á nó làm sao thì cái ngày đáo hạn hợp đồng tương lai nó là cái thời điểm quan trọng nhất trong chứng khoán phái sinh có thể bạn nghe loáng thoáng chứng khoán phái sinh bạn muốn tìm hiểu chứng khoán phái sinh thì bạn phải hiểu được cái ngày đáo hạn hợp đồng tương lai nó ngược với cái chứng khoán cơ sở của mình là mua bán cổ phiếu thì mỗi một cái hợp đồng tương lai á nó đều có cái ngày đáo hạn cụ thể chứng khoán phái sinh nó là mua bán hợp đồng tương lai nha và mỗi một cái hợp đồng tương lai nó đều có cái ngày đáo hạn cụ thể vào trong cái ngày đó thì cái hợp đồng sẽ không được giao dịch nữa và sẽ chuyển đổi thanh toán thành tiền mặt nha khi ngày đáo hạn đến thì hợp đồng không giao dịch nữa và thanh toán bằng tiền mặt lúc này á, mình có khách hàng mình có thể mua thêm hoặc bán hợp đồng này cho đến ngày giao dịch cuối cùng tức là tức là trước lúc đó thì mình mua bán này nọ nhưng mà tới ngày cuối cùng cái ngày đáo hạn là mình ngừng và lúc đó mình chuyển thành tiền mặt đến cái ngày tức là cái ngày đáo hạn này nó ảnh hưởng rất là vui đến cái thị trường chứng khoán là đến cái ngày đáo hạn á toàn bộ những cái vị thế đang mở của hợp đồng đáo hạn á sẽ bị đóng vào cuối ngày nó mở nó dịch nó sẽ bị đóng vào cuối ngày toàn bộ cái lãi lỗ nó sẽ được thanh toán cho nhà đầu tư vào hôm sau à. rồi ngày đáo hạn hợp đồng tương lai á và cái chỉ số VN30 á, được quy định là vào thứ năm lần thứ ba của tháng tức là cứ thứ năm lần thứ ba thứ năm tuần thứ ba của tháng đó, là cái ngày đáo hạn hợp đồng và cái thời điểm nào cũng chỉ luôn có bốn cái hợp đồng tương lai giao dịch thôi trong đó đáo hạn nó lần lượt vào tháng hiện tại tháng kế tiếp và tháng cuối cùng của hai quý gần nhất và cái ngày đáo hạn nó bây giờ mới là cái buồn cười nhất này cái ngày đáo hạn á thường cái chỉ số nó sẽ giảm sâu và nó sẽ tăng cũng rất là sốc à ok thì theo như mà cái quan sát là nhận được á những cái phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh vào thứ năm tuần thứ ba hàng tháng nếu bạn nghe xong cái video này bạn hãy về bạn quan sát thử xem ha thứ năm tuần thứ ba hàng tháng thị trường chứng khoán biến động cực kỳ mạnh ừ, thị trường chứng khoán biến động cực kỳ mạnh và cái sự biến động này nó diễn ra cả với chỉ số VN30 mà thậm chí còn cả với chứng khoán cơ sở nữa ví dụ như bạn có thể kiểm tra lại cái phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 15 tháng 8 VN Index nó giảm 10,86 điểm khi mở cửa và có những cái thời điểm nó giảm sâu tới nó giảm tới 13 điểm nó giảm tới 13 điểm luôn và hầu hết là đỏ sàn hết phần lớn cái ngày hôm đó sau đó nhưng mà VN Index nó cũng bất ngờ nó tăng lại tới 10,47 điểm vào phút cuối phiên thấy không nó giảm xong rồi nó lại nó lại phi nó tăng lên vào cuối phiên và cái ngày hôm đó VN30 mở cửa thì cũng giảm 6,09 điểm và tăng cao nhất là 10,27 điểm vào cuối phiên à, như bạn đang thấy trên cái hình đó và bạn để ý nhá những cái biến động mạnh thường diễn ra vào những phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh mình biết cái này làm gì mình biết cái này để mà lỡ mà cái ngày hôm đó tự nhiên mình thấy buổi sau nó sao nó táo loạn vậy thì mình phải hiểu cái lý do mình hiểu cái lý do thì mình sẽ thường người ta sợ vì người ta không hiểu người ta không biết một cái điều gì đấy mình sợ ma tại vì mình không hiểu nó mình không biết nó hay là mình sợ làm toán mình sợ chứng khoán vì mình không hiểu mình không biết những cái đó nếu mà mình hiểu mình biết rồi mình sẽ không sợ nữa giống như kiểu bạn biết cái ngày đó tới cái ngày đá hạn đó thường nó biến động thì mình hiểu ờ nó biến động bình thường thôi mình sẽ không bị hoảng loạn mà mình nghe mình bán hết mất cổ phiếu của mình đi đấy là cái quan trọng mà hòa muốn chia sẻ à rồi <coughs> tiếp nào MSCI à, ờ, thị trường à, thị trường phát triển thị trường mới nổi thị trường cận biên thăng tăng giảm thứ hạng thị trường những cái này nó có cái gì thú vị thì nó như thế này nè trên thế giới thị trường tài chính họ ờ, thường được xếp vào ba nhóm và tất cả các thị trường tài chính đều luôn là trong ba nhóm này không có ngoại lệ ha cao nhất tức là ngon nhất ngon nhất là thị trường phát triển develop market tiếp đến á, là thị trường mới nổi là emerging market và bèo nhất là thị trường cận biên foreigner market à nãy có cái quỹ ETF nó đánh thị trường cận biên đó là mình á thị trường cận biên là cái thị trường bèo nhất DEF thì F là bèo nhất Rồi. và thường có ba cái tổ chức lớn xếp hạng thị trường thì bao gồm một cái tổ chức là MSCI này một cái tổ chức là FTSE Russell này và một cái tổ chức là SP Dow Jones ba cái tổ chức đó các tổ chức này họ đánh giá xếp hạng thị trường theo hàng năm cứ định kỳ hàng năm là họ đánh giá rồi mỗi một tổ chức đó, họ sẽ có những cái tiêu chí đánh giá riêng và họ tập trung vào những khía cạnh căn bản đây những khía cạnh căn bản bạn sẽ bắt đầu thắc mắc của khía cạnh căn bản là gì ví dụ như là ví dụ là tốc độ phát triển của nền kinh tế này chính trị có ổn định không hay là bị biến động đó rồi quy mô và tính thanh khoản của thị trường thị trường bao lớn mua bán có dễ không mua bán có nhanh không hay là thị trường lớn nhưng mà không có giao dịch đó rồi cái sự vận hành của thị trường nó có tốt không hiệu quả vận hành của thị trường rồi cái khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài có dễ không đầu tư nước ngoài rót tiền vào dễ hay khó rót tiền vào mà phải qua đợi cả mấy năm chính sách đồ này nọ đó nó đánh giá rồi khả năng lưu chuyển tiền tiền lưu chuyển như nào như nào như nào chạy từ dòng này sang dòng kia có dễ không đó nó đánh giá tất cả những yếu tố đó còn nhiều những, những yếu tố nữa rồi à, nó đánh giá nó còn ghi như thế này này như F, FTSE cái tổ chức đó ghi rõ là các quốc gia không nên thay đổi xếp hạng thường xuyên chỉ khi các tiêu chí được thỏa mãn và xác nhận trong một khoảng thời gian thì nhà đầu tư mới cần được báo trước về sự thay đổi tức là khi mà tức là nó đánh giá nhưng mà nó phải xem là những cái tiêu chí đó nó có ổn định không chứ không phải là cứ ừ tháng này năm nay rồi thì lại được lên ờ, cận biên năm sau lại xuống à, năm nay được lên thị trường gọi là gì đó đấy là e là gì là mới nổi sau năm sau lại tụt xuống cận biên không thường á là nó phải đợi cũng phải xem nó phải xem ví dụ như mình đã đủ năng lực ở thị trường cận cận biên rồi thị trường mới nổi rồi nhưng mà mình phải đợi một thời gian nó mới xem mình có ổn định không nó mới đưa mình lên còn bây giờ mình vẫn đang bèo thối nhất ở thị trường mới nổi á vậy bây giờ Ôi, ờ, uh, ok chưa còn nữa MSCI á, họ quyết định nâng bậc thị trường nếu mà cái việc thay đổi xếp hạng khó thể đảo ngược đó tức là mỗi một bên họ đưa ra những cái thông báo như cái bên MSCI này cái câu rồi có nghĩa là chỉ nâng bậc nếu mà xếp hạng thị trường khó có thể đảo ngược tức là chỉ nâng bậc cho anh khi chắc chắn anh không bị tụt xuống chỉ nâng bậc cho anh khi chắc chắn các yếu tố kia của anh nó ổn định nó bền vững nó không bị tụt xuống lại nó không bị chính trị bất ổn các thứ nó không bị tụt xuống đó ha và theo cả ba cái tổ chức trên thì Việt Nam rất tuyệt vời là vẫn được ở nhóm thấp nhất thị trường <laughs> cận biên Fortiner Market à vậy bây giờ bạn sẽ thắc mắc của coi cái đã xong rồi vậy à cần nâng hạ thị trường làm gì đúng không tôi vẫn thấy đầu tư vẫn bình thường lâu lâu nghe thông báo thì thôi chứ đâu thấy ảnh hưởng gì vậy nâng hạ thị trường làm gì cho mắc mệt này đúng không thì á Ừ, nâng hạng thị trường nó có rất nhiều cái lợi ích và có những lợi ích trực tiếp đến mình và có những lợi ích gián tiếp ví dụ này ví dụ nâng hạng thị trường á nó có thể tạo cho hình ảnh của cái thị trường tài chính của quốc gia nó tốt hơn và cái cái đó là gián tiếp còn cái trực tiếp là nó tăng cái khả năng thu hút dòng tiền từ nước ngoài vào nó tăng cái khả năng nước ngoài rót tiền nhiều vào thị trường nếu mà bạn nghĩ là nếu mà nước ngoài rót tiền nhiều vào thị trường thì mua bán giao dịch sẽ sôi động hơn đúng không mua bán giao dịch sôi động hơn cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn mọi thứ giá sẽ tăng tốt hơn đó thì nó nó là tác động trực tiếp và không chỉ riêng Việt Nam mình đâu mà hầu hết những cái nước nào mà đang ở trong cái thị trường mà cận biên bèo nhất á đều nỗ lực để được nâng hạng lên cái thị trường gọi là mới nổi cận biên này cận biên là cận biên là bèo đó xong rồi lên mới nổi rồi lên phát triển à, tại sao lại phải nỗ lực như vậy có mấy cái lý do như sau thứ nhất <coughs> các cái thị trường mà mới nổi á có quy mô và chất lượng tốt hơn thị trường cận biên nhưng và nó còn có cái tiềm năng tăng trưởng cao hơn cái thị trường phát triển cái thị trường phát triển là cao nhất rồi thì nó gọi là phát triển của khả năng phát triển của nó chậm cũng giống như việc bạn đầu tư vào công ty đầu ngành thì cái việc mà giá cổ phiếu nó gọi là tăng thêm 10 ngàn thêm 20 ngàn thêm 30 phần trăm thêm 40 phần trăm nó khó nhưng mà nếu mà bạn đầu tư vào những công ty ở giữa giữa thì khả năng tăng của nó có nó cái lý do là như vậy à rồi tiếp cái dòng vốn mà cái thị trường mới nổi thu hút được nó sẽ rất là ổn định tiền vào nó sẽ rất là đều không như thị trường cận biên của mình thị trường cận biên là thị trường gọi là rủi ro cao người ta vẫn thập thò thập thò người ta nhìn thôi và những cái quỹ mà đầu tư theo kiểu thụ động như mà mấy cái quỹ ETF lúc đầu mình xem á thì nó chỉ tập trung vào các thị trường mới nổi thôi nó chỉ bỏ rất ít tiền vào thị trường cận biên nên gọi là mình cứ mục tiêu là mình lên thị trường cận biên để mình hút được những cái dòng vốn đó ví dụ ví dụ này uh, ờ, BlackRock một công ty cung cấp ETF lớn nhất thế giới họ quản lý khối tài sản khoảng 103 tỷ đô cho 47 quỹ ETF đầu tư vào các thị trường mới nổi và chỉ có một quỹ ETF à, đầu tư vào thị trường cận biên thôi tài sản chỉ có 0.581 tỷ tức là có 500 mấy triệu đô đó nếu mình được nâng hạng lên thị trường cận biên đồng nghĩa với việc những cái cổ phiếu của mình sẽ được đưa vào cái danh sách gọi là thị à, được nâng lên thị trường mới nổi đồng nghĩa với việc những cái cổ phiếu những cổ phiếu mà gọi là top của mình đó sẽ được đưa vào cái mục chỉ số đó và đồng nghĩa với việc mà nước ngoài đổ tiền vào rất là nhiều khi nước ngoài đổ tiền vào nhiều giá gọi là gọi là giao dịch nó nhiều giá tăng đúng không giá tăng là cơ hội đó <coughs> rồi thì có một cái thú vị nữa là trong cái quá trình mà khi mà các cái các cái tổ chức kia họ review cái nâng hạng của mình á thì họ sẽ chỉ là thiếu những cái gì đủ thiếu tiêu chuẩn chỗ nào đủ tiêu chuẩn chỗ nào để nâng hạng họ cái đó là cái mặt lợi cho mình nếu mà mình gọi là mình nỗ lực mình đưa kế hoạch để gọi là để lên thị trường là mới nổi ủa ba này quên biết à đó rồi thì uh, vừa rồi hoàng vừa mới chia sẻ với bạn những cái thông tin đó bạn hữu ích cách comment thanh và giúp hoàng chia sẻ nó xin chào và hẹn gặp lại